Rồi, xin chào tất cả anh em Anh em à, lại thấy gì chưa Đây là bồ câu gà Mỹ anh em nhé Thì đây là cái à, dòng bồ câu mà to nhất hiện nay Trên thế giới luôn đấy Thì bồ câu gà Mỹ là cái loại mà có cái à, trọng lượng là nặng nhất luôn Thì hôm nay mình tiếp tục review cho mọi người thấy Đó là cặp bồ câu gà Mỹ Nó chất lượng như thế nào mọi người đừng có tưởng cái cái lồng nhỏ nhỏ này là là ít tiền nhá đây là hơn chục triệu mọi người hơn chục triệu đấy cái này là mình à, bây giờ mình đi giao cho khách hàng thì à, mình đã phân cặp đầy đủ nhé đây là những cặp bồ câu gà mỹ là chuẩn bị vào đẻ đấy mọi người ạ mọi người có thể thấy là nhìn nó rất là mình hay gọi là siêu to khổng lồ đấy thì đây nó chính xác là như vậy luôn cặp bông gà mỹ này đang chuẩn bị là vào đẻ hết rồi đây là mình đã đánh dấu cặp cho khách hàng luôn mọi người nhé để khi mà về là họ chỉ bắt và chuồng là nuôi là trong tháng là đẻ luôn đấy thì con thì mình đánh dấu ở đầu này mọi người thể thấy này mình đánh dấu ở đầu con thì mình đánh dấu ở cánh với những cái à, màu mà bút à, lông á thì mình đánh dấu à, màu khác nhau để có gì về cho anh em nhận diện cho nó dễ khi nhiều khi mình trộn lẫn trong này này thì tại vì chim bồ câu nó à, sắp đẻ thì mình đã bắt cặp rồi nếu mà mình không đánh dấu đàng hoàng thì về nhà mình không thể nhận biết được đâu là cặp nào cặp nào á thì mình sẽ à, khó lòng mà mà nuôi được cũng như là mình lại phải bắt cặp lại từ đầu thì nó rất là gian nan thì à, mình review một chút xíu về cái dòng bồ câu này cho mọi người biết luôn thì à, đây là à, dòng bồ câu gà Mỹ nó có xuất xứ từ Mỹ mọi người nhé thì à, ở Mỹ thì họ đã lai tạo và nhân giống thành công cái loại bồ câu này rồi Ờ, khi mà đi ờ, những cái ờ, khu vực khác đó, thì họ nhân giống ra và họ tiếp tục phát triển cái, cái dòng bồ câu này lên thì ở trạm mình đây là dòng bồ câu này là rặng luôn bồ câu vào mỹ này là bồ câu rặng luôn đấy chứ nó không có uh, lai gì hết đây là dòng bồ câu thuần chủng ấy. thì ở Việt Nam mình nó là rất ít trạm ấy nó đạt được cái dòng bồ câu thuần chủng mà gà mỹ đa số những cái trại khác là đây mình không nhắc đến trại ờ, nào nhưng mà cái ờ, chất lượng của nó, không được ờ, thuần chủng và con của nó nó không to tại vì họ lai qua những cái dòng khác nhau đó. họ là lấy bồ câu gà mỹ lai với bồ câu pháp hoặc là lai với bồ câu ta để nó cho ra một cái giống tốt hơn nhưng mà cái đó là một cái sai lầm rồi nhá khi mà mọi người nuôi cái mua cái dòng bồ câu gà Mỹ mà người ta quảng cáo như vậy mua về là sai lầm đấy tại vì nó đã bị lai tạo rồi thì cái giống của nó nó không to nữa ờ, ở đây là mình ờ, chuyển những căn bồ câu gà Mỹ này là giống bồ câu thuần trục luôn thấy này đây là đây là con ờ, con trống nhá con trống này nó rất là to này mặc dù là, là có mấy tháng tuổi đấy trên 5 tháng tuổi nhưng mà to đúng này này tại vì chim bồ câu là trên 5 tháng là bắt đầu vào đẻ rồi thì những cặp bồ câu này là trong tháng này là đẻ luôn á lúc mình đi à, bắt à, giao cho khách á, là có con nó đã rớt trứng rồi đấy là nó đã đẻ đấy thì mình à, giao cho mọi người thì à, à để làm sao mọi người nuôi cho nó hiệu quả nhất rồi thì, à, đây là 10 cặp đây là 10 cặp chim bồ câu à, gà Mỹ đây là 10 cặp nhé mọi người thì ở trên ở dưới thì mình à, sắp xếp à, trên dưới cho nó nó thoáng ấy. Để khi mà mình uh, chuyển cho uh, khách hàng mà ở khu vực xa thì nó nó tốt nó không có vấn đề gì cả nên là mình chuyển cả nước mà tất cả những anh em ở khu vực trên cả nước mà có nhu cầu mua thì mình đều có thể chuyển được cho họ không có vấn đề gì cả chim bồ câu uh, ở những uh, trại khác như nào thì mình không biết nhưng mà trại mình là chim bồ câu mình chuyển đi 15 ngày không cần ăn vẫn sống bình thường nhé mọi người chim bồ câu á, nó có một cái hay như vậy cũng như là cái ờ, công chăm sóc của trại mình á, thì nó rất là à, sống lâu và đặc biệt là không bao giờ bị bệnh mọi người nhé nên mọi người mua bồ câu ở trại mình nhé thì lưu ý một điều là chim bồ câu của mình không bao giờ bị bệnh và không xài thuốc gì luôn chỉ ăn cám thôi còn à, anh em nào mà muốn tìm hiểu thêm thì có thể nhắn hỏi mình thì mình sẽ chỉ cho anh em cách nuôi bồ câu sao cho nó hiệu quả chim bồ câu gà Mỹ này ngoài cái à, chất lượng nguồn thịt phải nói là đỉnh cao ấy thì nó có một cái nữa là nuôi phong thủy cực tốt có những anh em lấy chim của mình xong về nuôi phong thủy ở nhà thì họ cũng à, có những cái phản hồi rất là tích cực đó là cái à, nó tạo ra một cái mình hay nói tâm linh ấy, đó là môi trường phong thủy nó tốt hơn khi mà mọi người nuôi khoảng vài cặp ở nhà chim này là nó nó có mọi người có thể nuôi trong lồng như này và cũng có thể cho nó bay bình thường luôn nuôi như thả như mình nuôi gà thì đây là một câu hoàn toàn có thể bay được nuôi ở tất cả các môi trường đều có thể nuôi được mọi người nên mọi người đừng có à, có hỏi là chim bồ câu nó có bay được không tất cả các loại chim bồ câu đều bay được chẳng qua là mình nuôi nó như trong môi trường như thế nào thôi tất cả các loại chim đều bay được mọi người nhé thì uh, đây lát nữa thì mình sẽ à, đi ra bến xe mình chuyển cho khách hàng của mình và những cặp bồ câu chất lượng như thế này thì mình cũng hy vọng là những cái à, khách hàng của mình đều sẽ hài lòng trong năm vừa qua thì mình chuyển rất là nhiều chim bồ câu vào mình được rất là nhiều Và tất cả các anh em trên cả nước luôn à, có những người thì họ đã nhân giống thành công được cái bồ câu này khi mà mình chuyển giao đấy thì họ cũng uh, à, lai like, uh, nhân thêm giống mà họ họ bán ấy, thì cũng rất là tốt đấy và chim bồ câu này à, gà mỹ khi mà mọi người nuôi á, thì uh, mọi người lưu ý là nó chỉ ăn cám thôi nhé không cho nó ăn thóc nhé thì nhiều anh em cứ hỏi mình là chim bồ câu có cho nó ăn thóc hay không á đừng cho nó ăn thóc mọi người nhá đặc biệt là nếu mà cho ăn bắp thì mình phải lưu ý là là cái nguồn ờ, gốc bắp nó phải rõ ràng ấy vì ờ, có nhiều những anh em nuôi mà bắp mà dính ờ, bắp họ họ không gấp thuốc á để họ bảo quản á, thì chim ăn vào nó sẽ bị nấm diều nên mọi người lưu ý là đối với riêng loại một con gà bính này nếu mà cho ăn nguyên cám thì càng tốt vì nó rất là mập luôn cái cặp này của mình nữa nuôi vài năm nữa nên là cứ một con một ký cứ một con là một ký mọi người rất là siêu to mọi người có thể nhìn chân của nó chân này đầu này con này là con à, trống này đây là con trống to nhất con này rất là hung dữ mọi người này nó hung dữ lắm Đây. chim bồ câu gà Mỹ thì à, màu nâu đỏ này là màu à, thịnh hành nhất khi mà người nuôi đến một cái độ tuổi nhất định đó là ở cổ của nó cái màu cườm á, lông máu của nó ra rất óng ánh rất là đẹp đây là loại bồ câu mà thịnh hành nhất hiện nay và có thời điểm ở trại mình là không có bồ câu mà bán luôn á không có câu mà giao cho khách hàng luôn thì bây giờ cũng là dịp cuối năm rồi thì mình cũng tranh thủ thời gian mình à, chuyển cho những anh em mà đã đặt hàng trước của mình khi mà mình à, giao chim bồ câu á, thì mình cũng lựa những cái cặp mà ưu tú nhất để mình giao cho khách hàng tại vì sao ạ tại vì cái loài chim bồ câu gà Mỹ này giá thành của nó rất cao mọi người ạ giá thành của nó cao lắm nên là khi mà giao thì mình cố gắng lựa cặp tốt nhất những cặp nào mà dở là không giao nhé những cặp nào mà chất lượng nhất thì mình mới giao để khi mà à, họ nuôi á thì uh, ai nuôi cũng đều thành công cả cũng rất là hy vọng điều đó một cái sọt này thôi mà mọi người cứ tưởng tượng là đây là hơn 10 triệu đây là hơn 10 triệu nhé đó là chưa tính cái công mà ship nữa công mà vận chuyển đi cái thứ nữa thì hơn 10 triệu có thể tính là những ở trại của mình nuôi biết bao nhiêu cặp thì những anh em nào mà à, muốn mà phát triển kinh tế bằng việc nuôi chim bồ câu thì cứ alo mình không cần mua chim ở trại mình thì mình đều chỉ cho anh em cả làm sao để anh em nuôi chim thành công thôi thì uh, đây là hình ảnh thực tế mình đi trao chim còn chút xíu nữa thôi thì mình sẽ cho anh em xem thêm bây giờ thì mình sẽ à, đi ra cặp chim này rồi mình sẽ quay thêm cái clip ở chim bồ câu ở trại mình cho anh em xem nhé mọi người có để ý là cái à, cái chân của con à, chim màu gà Mỹ này nó to lắm mọi người nó giống như là chân của con gà tre ấy nhìn nó nhìn từ xa thì mình đôi khi mình cứ nghĩ nó là gà tre đó nhưng mà đây là bộ câu gà Mỹ siêu to luôn đây là loại bộ câu to nhất và mình tự tin rằng ở ờ, Việt Nam mình ấy, thì trại của mình là một địa chỉ cung cấp giống chim bồ câu mà thuần chủng chim bồ câu rắc ấy, là chất lượng hàng đầu và mọi người nếu mà có hoài nghi thì đi hoàn toàn có thể đến trại của mình xem luôn sẽ cho anh em xem những hình ảnh sao thực tế nhất Rồi cho anh em xem luôn Đây là bộ câu gà nhé anh em Thì bây giờ mình à, review ở à, nhà nuôi cho anh em xem luôn Đố anh em biết đây là chim bồ câu gà mấy à, mấy ngày tuổi đấy Nhìn thế này thôi anh em ạ à. Tách rồi, đã tách bố mẹ Và mai mốt mình sẽ ghép cặp cho nó Mới tầm khoảng hai chục ngày tuổi đấy anh em ạ à. Có con chưa được nữa Những con mà cổ nó đang mọc lông mà chưa dài lắm là chưa được 20 ngày tuổi nữa anh em mà anh em thấy khổng lồ chưa Rất to luôn Chưa 20 ngày tuổi mình đã có thể tách bố mẹ ra rồi Là cho ăn cám Mai mốt là mình sẽ uh, uh, ghép cặp Tại vì những cái con này là những con cực kỳ ưu tú anh em nhé Mình để mình uh, lựa giống ra để uh, mai mốt mình uh, uh, nhân giống cái loại bồ câu gà Mỹ này Cũng như anh em nào mà có nhu cầu á, thì mình uh, sẵn sàng là vận chuyển cho anh em đấy những cặp bồ câu này lát nữa mình sẽ review uh, tiếp tục ở bên kia để cho anh em xem luôn đây là cám nhá anh em đây là cám con cò anh em ạ ăn là siêu nhanh lớn luôn và siêu chất lượng và những cái con này là những con mà à, trước đó mình đã tuyển chọn rất là kỹ nếu mà con nào mà không làm giống được là mình thịt hết đây anh em xem chưa đây là chim bồ câu à, gà mỹ nhá đây là màu vàng rơm này anh em nhìn nó to khổng lồ như gà vậy thôi chứ với ờ, ờ, cặp này là tầm khoảng ờ, hơn 4 tháng nhá đây là chuẩn bị vào đẻ đấy mà nó đã to khổng lồ như vậy rồi đấy anh em thấy chưa khoảng 4 đến 5 tháng tuổi mà nhìn to đùng nhìn nó khổng lồ luôn đó anh em chim bồ câu gà mỹ thì mình nuôi tầm khoảng à, 1 đến 2 năm tuổi ấy, thì cái kích thước của nó trọng lượng cũng như là nó sẽ đạt được cái à, cái full đó như là tầm khoảng à, một ký một con đấy chứ còn à, cái à, mình nuôi tầm khoảng dưới một năm đến vài tháng tuổi thì cái trọng lượng của nó không đạt được đâu nên anh em đừng có comment là tại sao chim bồ câu không được một ký làm gì có chim nào mà nuôi 4 năm tháng tuổi mà được một ký anh em nhưng mà chim của mình đây là khủng nhất rồi đấy chim của mình luôn là số 1 bồ câu gà mỹ là bồ câu rạch không có like anh em nhé đấy mới 4 năm tháng tuổi đâu mà nhìn khổng lồ này những cặp này là chuẩn bị vào đẻ đấy con mái ở phía sau là, là nằm ổ đấy chuẩn bị vào đẻ đấy anh em thấy kinh hoàng không mới 4 năm tháng tuổi mà nhìn nó khổng lồ như thế này chứ một con gà mỹ nó rất là dạn dĩ anh em nhé nó không có nhát đâu nhiều khi mình thò tay vào là nó mổ luôn đấy đây là cặp chim bồ câu à, màu nâu đỏ anh em ạ cái màu này là màu thịnh hành nhất hiện nay đây Đấy, anh em thấy cặp này không cũng khổng lồ nhìn không khác gì con gà nhưng mà nếu mà mình ờ, anh em nuôi mà thả ngoài vườn á nó đi bộ ngoài nhìn mình nhìn xa mình cứ tưởng gà gà tre anh em tại vì nó rất to đi có những con nó to hơn cả gà tre nữa Đấy, anh em thấy cặp này ghê không cặp này đúng cũng mình hay gọi là những cặp bồ câu gà mỹ ở trại mình là siêu khổng lồ anh em nó chỉ có ăn uh, cám con cò đây anh em nhé mình cho ăn cám con cò chứ anh em đừng có cho ăn tầm bậy ăn thóc ăn đồ các thứ mấy cái thứ đó là nó dễ bị uh, bị bệnh bị nấm nhiều á thì chim nhiều khi anh em nuôi nó mới sẽ bị hư hao đấy chim bồ câu mình là cho ăn uh, ờ, cám con cò nhìn lông nó rất là mượt và cho anh em đi uh, khắp Việt Nam này luôn Đấy, có xem có những cặp bồ câu nào mà nó gà Mỹ mà nó đẹp như ở trại của mình không nhìn rất tuyệt vời luôn ở trại mình là cung cấp giống là chuyên cung cấp giống rặt từ bồ câu than thái siêu thịt đến bồ câu à, gà mỹ này không lai và nuôi là chỉ có chất lượng thôi anh em ạ Đấy, nhưng gặp gà mỹ anh em xem là anh em biết liền gì nữa những trại khác đâu có được hình ảnh à, nó chân thực như thế này mới có 4 đến 5 tháng tuổi thôi mà cái, cái, cái cân nặng của nó một cặp này là tầm khoảng uh, 1,6 kg đó anh em 1,5 đến 1,6 kg đó chứ không đùa đâu nhìn rất to và đã chuẩn bị vào đẻ hết rồi mà bồ câu gà Mỹ thì mình à, khi mà giao cho anh em thì mình chỉ giao những cái cặp mà chuẩn bị vào đẻ thôi vì có loại bồ câu gà Mỹ này giá của nó cũng khá là cao đấy nên là mình à, cái giống nào mà chất lượng nhất và cái độ trưởng thành của nó thì mình mới giao cho anh em được nhiều khi giao giống à, nhỏ cho anh em ấy nhiều khi nó bị à, vấn đề nào đó thì đúng là mình cũng uổng tiền á nên mình chỉ giao những cái loại nào tốt nhất cho anh em nuôi thôi rồi anh em thấy thưởng lãm đã mắt chưa rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nhé